Cộng sản Việt Nam đối diện khủng hoảng Covid, viễn cảnh một quốc gia thất bại. Chỉ trong vòng 2 tháng, tháng 7 và tháng 8 năm 2021, đại dịch Covid đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người Việt Nam theo con số thống kê được báo chí nhà nước đưa ra. Con số thống kê về nhân mạng lạnh lùng không phải là điều tệ hại nhất mà chính quyền Cộng sản Việt Nam đang đối diện lúc này – Tình trạng phong tỏa cả nước kéo dài chưa biết đến lúc nào mới chấm dứt, từ đó kéo theo tương lai ảm đạm về khủng hoảng kinh tế, bên cạnh những mâu thuẫn lâu nay được che lấp bằng hào quang của sự phát triển ăn sổi ở thì, mâu thuẫn chính trị vùng miền Tình trạng nghèo đói kinh niên của đại bộ phận dân chúng, bất bình đẳng xã hội, nông dân ly hương và hồi hương. Mâu thuẫn chính trị vùng miền đã không được giải tỏa bằng cơ chế trung ương đảng, một loại quốc hội de facto, vì cơ cấu quyền lực lõi. Với cái lõi, cái chớp bu là bộ chính trị, vẫn bị các nhân vật miền Bắc và Thanh Nghệ tỉnh chi phối. Mâu thuẫn này xuất hiện rất rõ qua cuộc khủng hoảng đại dịch. Các viên chức quan liêu từ trung ương cầm tay chỉ việc, các nhân vật địa phương ở Sài Gòn gây rối loạn trong việc chống dịch, việc phân bổ số vaccine hiếm hoi lại ưu tiên cho Hà Nội, dù nơi đây dân số ít hơn Sài Gòn và không phải là tâm dịch như thành phố phương Nam. Không lâu trước khi cuộc khủng hoảng Covid bùng nổ, nhân chuyện thành phố Sài Gòn đề nghị được giữ thêm tiền thay vì nộp quá nhiều cho Trung ương, người ta cũng nói đến sự bất bình đẳng chính trị gây thiệt thòi cho Sài Gòn nơi đóng góp nhiều nhất cho ngân sách quốc gia và cũng là nơi mà vết thương xung đột Nam Bắc thời chiến tranh lạnh vẫn chưa lành. Tình trạng nghèo đói kinh niên của dân chúng bộc lộ qua việc phong tỏa, tạm dừng các hoạt động kinh tế để chống dịch. Nhiều người dân bị đói cần sự trợ giúp của người khác, tức là mấy chục năm phát triển kinh tế không tạo ra được một hệ thống an sinh xã hội, một số đông dân chúng không có tích lũy. Việc không có tích lũy này không thể bị đổ thừa rằng do người dân hoang phí mà là do sự duy trì đồng lương chết đói để hấp dẫn đầu tư, là chính sách thuế thất bại không tái phân phối được của cải cho những thành phần dân chúng bị thiệt thòi. Bất bình đẳng xã hội được minh chứng rõ ràng nhất qua câu chuyện bi hài vaccine Pfizer ông ngoại, trong đó các cán bộ cao cấp được chích vaccine xịn, còn cái các cán bộ ấy có thể đi tắt không phải xếp hàng. Việc phân loại thứ tự ưu tiên trong tình trạng khan hiếm vaccine bị thực hiện bất hợp lý dành chỗ cho công an, bỏ mặt những lớp dân chúng dễ bị tổn thương nhất. Các tập đoàn tư bản địa phương cũng xúm nhau vào giành giật vaccine. Các nguồn tin từ Việt Nam cho biết, nhân viên quản lý tập đoàn Vingroup đã được chích vaccine ngay từ khi Việt Nam bắt đầu nhận được nguồn vaccine, dù họ thuộc lớp người trẻ và khỏe mạnh nông dân, ly hương và hồi hương, những dòng xe gắn máy của những người kiệt sức từ Sài Gòn bỏ chạy về quê chứng tỏ rằng đã không có một lớp công nhân chuyên nghiệp có thể an cư ở các thành phố và khu công nghiệp lớn mà chỉ là những đám đông nông dân bám vào các khu ổ chuột để bán rẻ sức lao động giản đơn của mình. Nếu các dòng xe gắn máy này có thể được thông cảm trong những ngày Tết cổ truyền thì việc nó xuất hiện trong cuộc khủng hoảng Covid không có cách giải thích nào hơn là chính sách công nghiệp hóa đã thất bại. Đối diện với cuộc khủng hoảng này, chính quyền Cộng sản Việt Nam rất bối rối. Các biện pháp kỹ thuật của họ đưa ra phản khoa học rất rõ ràng như cấp giấy xét nghiệm âm tính, xịt thuốc khử trùng ngoài đường, hệ thống báo chí tuyên truyền của họ cũng rơi vào khủng hoảng. Rõ nhất là chuyện vaccine Trung Quốc vừa mới đưa tin rằng vaccine Trung Quốc không có hiệu quả lại phải xoay 180 độ thuyết phục dân chúng dùng vaccine mua từ Bắc Kinh. Trong tình trạng càng chậm trễ thì virus càng có điều kiện trở nên nguy hiểm hơn. Chính phủ Việt Nam chạy tới chạy lui như gà mắc tóc. Hà Nội không chuẩn bị gì cả cho chuyện chích ngừa cho gần 100 triệu người Việt Nam trong suốt một năm khá yên ổn vì chặn được dịch sớm vào đầu năm 2020. Họ chỉ lo chuyện trời ơi đất hỡi như là tuyên truyền Việt Nam thắng dịch ngạo nghễ mà quên mất đi chuyện ký hợp đồng mua thuốc chủng ngừa hiếm hoi. Khi loại virus Delta xuất hiện, hoành hành thì các lô thuốc đã bị các quốc gia khác đặt mua hết rồi. Chính quyền Việt Nam cũng không theo dõi diễn biến dịch bệnh và cách thức chống dịch của các quốc gia khác. Họ thay đổi soanh xoát các đối tượng ưu tiên trong việc chích ngừa. Có thể nói rằng nhà nước Cộng sản Việt Nam đang đối diện một cuộc khủng hoảng tương đương với cuộc khủng hoảng trước đổi mới kinh tế vào năm 1986. Nhưng có một sự khác biệt lớn, trước năm 1986 là cuộc khủng hoảng ý thức hệ, nguồn nhân lực quản lý quốc gia bị kiềm tỏa trong ý thức hệ ấy – khi ý thức hệ được phá đi, nguồn nhân lực vẫn còn tốt đó phát huy ngay hiệu quả. Nguồn nhân lực này đi từ hai nguồn, số tinh hoa từ miền Bắc chưa nhuốm màu kim tiền, số còn lại từ thể chế Việt Nam Cộng Hòa đã quen với kinh tế thị trường. Cuộc khủng hoảng hiện nay do bộ máy điều hành bất tài gây ra. 30 năm của cái gọi là đổi mới, bên cạnh việc vực dậy nền kinh tế với những nhu cầu cơ bản lại là một tiến trình hình thành một tầng lớp tư bản bồ bịch ăn ruỗng cả hệ thống tinh thần của quốc gia, loại bỏ cho ra rìa một bộ phận dân chúng có khả năng. Một thế hệ mới, những nhà điều hành gồm mấy quốc gia đầy nhúng lạm, không thể đối phó với khủng hoảng. Một số đông thanh niên đi học nước ngoài không quay về, hệ thống giáo dục trong nước bị nhúng lạm, trở nên liệt kháng, không đào tạo được nhân lực tốt. Những người đang cầm quyền ở Việt Nam hãy tỉnh lại để hành động như những người bình thường, không nên mở miệng thốt ra những lời vô nghĩa, hãy để cho dân chúng tham gia vào chính trị, bầu người mình tín nhiệm, kiểm soát bọn tài phiệt trục lợi để có thể đối diện với những cuộc khủng hoảng chưa từng có tới đây. Nếu không, viễn cảnh một quốc gia thất bại là hoàn toàn có thể. Tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa đâu rồi? Những người tuyên truyền cho chế độ xã hội chủ nghĩa luôn miệng nói về tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Vậy, cái tính ưu việt ấy bao gồm những đặc tính gì? Nói một cách vắn tách, về lý thuyết nó là chế độ biết phân biệt lợi nhuận, thành quả của xã hội tạo ra một cách công bằng xã hội, không nhóm đối tượng nào bị bỏ quên, nhất là các nhóm thấp cổ bé miệng lại chính là nồng cốt công nông xây dựng chế độ cụ thể và dễ thấy nhất đó là phúc lợi người dân được hưởng về mặt y tế và giáo dục. Thực tế, thời mồ Ma Liên Xô, lũ chấp bu Cộng sản sống, mức sống của chủ nghĩa Cộng sản, tức là muốn gì được nấy. Những du thuyền, giác trinh đắt tiền, những cuộc du ngoạn trên sông Volga của thủ lãnh đảng Cộng sản Liên Xô với đủ sơn hào hải vị, rượu, whisky, cô nhắc, đế quốc, nhạc sống để phục vụ. Trong khi đó, người dân còn tranh nhau mua cả mấy thứ đồ dởm của các đồng chí Việt mang sang bán như kính kênh, American, dởm làm tại Sài Gòn, áo NATO, vân vân. Chuyện này mà kể thì dài lắm. Số quan lại Cộng sản chấp bu này không thể thiếu lũ bồi bút là những nhà văn, nhà báo, tuyên giáo, lũ bưng bô cho ông chủ luôn miệng rao giảng đạo đức Cộng sản, sự công bằng, vân vân nhưng trong thực tế chúng là lũ ăn trên ngồi trước trong khi người dân sống thân phận tôi đòi. Cộng sản Việt Nam nhập nguyên mô hình phi đạo đức thất nhân tâm ấy về Việt Nam, họ thành lập hẳn hệ thống các cửa hàng để cung cấp nhu yếu phẩm cho quan lại cộng sản, trong khi nhân dân thiếu thốn đủ đường từ phao dầu thắp đèn đến cái kim sợi chỉ. Vì thế có ca dao gồm tên địa danh các cửa hàng này rằng Tông Đản là của vua quan, nhà thờ là của trung gian nịnh thần, đồng xuân là của thương nhân, vỉa hè là của nhân dân anh hùng. Tại Bắc Triều Tiên, nhà họ Kim chăn dắt người dân không khác gì súc vật. Dân chết đói nhưng lãnh tụ kính yêu Kim Jong-il vẫn nhập nước hoa Channel Number 5, rượu cô cognac, phim Hollywood từ các nước giấy chết dù đó chỉ là hai ví dụ về các nước anh em xã hội chủ nghĩa của Cộng sản Việt Nam. Nay tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì sao? Lối sống đạo đức giả của Cộng sản vẫn không hề thay đổi. Qua báo chí, người dân có thể thấy tình trạng hỗn loạn do đại dịch hiện nay, tình trạng chen ngang chích vaccine chắc chắn không chỉ diễn ra ở một nơi. Cháy nhà mới lòi ra mặt chuột quan chức cấp cao kéo theo người nhà chọn chích trước bằng vaccine tốt, dù không nằm trong diện đối tượng ưu tiên do họ chính họ vẽ ra. Quyền được chích vaccine nay bị quan chức biến thành món hàng trao đổi. Họ tùy tiện cho ai hoặc không cho ai. Trong khi đó, người già trên 65 tuổi phải là đối tượng ưu tiên chích trước, nhưng khuyến cáo của các chuyên gia y tế thì bị Hà Nội gạt ra ngoài trước khi được đưa trở lại danh sách, song đa phần vẫn ngồi đợi dài móm vẫn chưa thấy. Nghề hốt bạc ở Việt Nam hiện nay Người dân chua xót nhận xét, ngoài nghề buôn quan đỏ dành cho bọn mua ghế để đục khoét tài sản công, còn hai nghề nữa đang trở nên hot, đó là nghề bán chứng nhận xét nghiệm nhanh và nghề đóng quan tài cứ 3 ngày lại mất mấy trăm nghìn mua một cái giấy xét nghiệm mà chẳng biết có thực hay không, thì vận tải gì cho lại. Bây giờ kiếm được mấy đồng khó lắm, chỉ có hai việc đó hiện nay là hốt được bạc thôi. Đời sống nhân dân ngày một khó khăn vì hàng hóa lên giá do chính sách xét nghiệm cực đoan hay chốt chặn, các loại giấy thông hành đầy bất cập. Hãy thử một lần ưu việt Mỉa mai thay cho chế độ tự xưng là xã hội chủ nghĩa ưu việt này, tiền mua vaccine là tiền của nhân dân, nhưng chính người dân bị bỏ quên ở phía sau. Đừng loay hoay câu giờ chỉ vì chưa tìm ra cách moi được tiền dân, trong khi tại các nước giấy chết thì tiêm chích vẫn là miễn phí. Vậy, hãy nhanh chóng lập danh sách người cao niên thật sự cần chích ngừa từng phường, thôn, xã. Hãy miễn phí các xét nghiệm nhanh cho người vận chuyển hàng hóa tiêu dùng hàng ngày, lập và công khai danh sách những người xé và đá được ưu tiên chích vaccine ở mỗi địa phương để mọi người theo dõi. Số lượng và chủng loại vaccine ở mỗi địa phương dùng tiêm chích cũng cần được minh bạch. Cho phép các cửa hàng mặt phố bán hàng thiết yếu để mở cửa vẫn đảm bảo 5K để giảm bớt sự tập trung dân vào các chợ và siêu thị. Hãy đến từng phường, xã cứu trợ những người khuyết tật, không có chỗ nương tựa hoặc đưa họ vào những trung tâm chăm sóc người già. Nếu không làm được một lần như thế thì căm mõm về cái tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Không làm được dù chỉ một lần này thì mọi diễn văn, khẩu hiệu sáo rỗng, diễn từ mấy chục năm nay của các ông tổng bí thư đảng Cộng sản chỉ là tiếng sói hú ánh trăng mà thôi. Muộn còn hơn không.